vành to vành nhỏ bên em rất là nhiều và có thể lắp lẫn lộn được đây ví dụ như à, các cái mẫu bánh như trên mẫu 145 à, trên 70 trừ 12 cái mẫu đầu tiên phía bên tay trái các bạn ấy là mẫu à, có đường kính 50 bản rộng 14 vành đúc lốp khung xăm hoặc là tiếp theo đến cái mẫu vành sắt 350 trừ 12 đường kính là 46 bản rộng là 9cm tải trọng là khoảng 230kg à, trên một bánh à, hoặc là tiếp theo đến cái uh, mẫu bánh uh, à, 235 trên 30 trừ 12 cái mẫu uh, số 3 tính từ tay trái các bạn đi sang cũng có thể lắp được à, hoặc là cái mẫu uh, tiếp theo à, là cái mẫu à, 450 500 trừ 10 cũng là loại không xăm và cái mẫu à, bên tay phải các bạn đây là cái mẫu vành sắt 400 trừ 12 hoặc là cái mẫu à, như trong à, bộ này combo dưới là 400 trừ 10 đấy cái bộ này thì là 400 trừ 10 các bạn nhé đường kính 46 bản rộng 10 lốp không xăm bản vuông Đó. trong bộ này thì à, sử dụng nhíp 4 ná hoặc 5 ná thì tùy khách hàng lựa chọn hôm nay mình đăng lên tạo ra một cái cấu hình cho các bạn để tham khảo và cái à, bộ mặc định à, của cấu hình bộ này là nhíp 4 ná 4 cái có cả phụ kiện các bạn nhé phụ kiện đầy đủ hết phụ kiện phanh chân phanh tay số lùi Đấy. hệ thống vô lăng cầu trước hàn sẵn luôn cho các bạn như này nữa về nhà chỉ à, đóng lên khung thôi tất cả các cái à, giá thành sản phẩm mẫu la răng các bạn có thể chọn trong website của mình bộ nào à, các bạn thích mẫu la răng kiểu gì đường kính lốp bao nhiêu cấu hình như thế nào đấy các bạn cứ lấy bộ này làm bộ cơ bản sau đó là các bạn thay đổi bên mình sẽ báo giá theo như thế cho nó dễ chứ bây giờ lên à, mỗi một cái sự thay đổi nó sẽ tạo ra một cái cấu hình khác làm video nó sẽ bị loãng bão hòa và các bạn cũng à, không có thời gian theo dõi hết mà mình cũng không có thời gian để đáp ứng được à, hết tất cả các cái loại video thì hôm nay có nhặt ra đây rất là nhiều mẫu như này vẫn chưa hết đâu vẫn còn nhiều mẫu lốp mà trước đây mình đã từng đăng lên trên uh, uh, lốp béo hơn đấy mấy cái video trước các bạn là uh, tham khảo thêm mấy cái lốp mà ờ, mẫu video trước thì ờ, các bạn có thể biết được đây đây là cái mẫu ờ, là mẫu 135 trừ 10 này đấy hoặc là cái mẫu 235 trên 30 trừ 12 mẫu này bản rộng 20 này. 22 đây là mẫu này mẫu lớp tròn mẫu này rẻ hơn này Đấy, trong cái bộ này còn rất là nhiều loại lốp có thể rẻ hơn như bạn này bản này đường kính 50 này và nhiều loại gai địa hình khác đều có nhé phụ kiện nhíp thì à, đầy đủ hết nhưng bên mình nhặt ở đây là để cho các bạn à, tổng quan như thế hệ thống lái thì à, có hệ thống lái đơn hệ thống lái đôi hệ thống lái đơn là cái hệ thống lái thước lái một hai đầu như này và cái loại hệ thống lái đôi là cái loại thước lái một đầu như thế này Đấy, thì các bạn chọn loại nào thì tùy mình sẽ đưa mặc định nếu như không có yêu cầu còn lại là như trong video thôi Đấy, các bạn à, cần thay đổi gì có thể trao đổi vào trong Zalo 0983 818 955 à, xin à, thông báo là bên mình có tất cả các cấu hình khác nhau nhé phanh trước phanh đĩa phanh sau phanh đĩa đều có hết Đấy. chân phanh tay phanh hãm rừng bộ này đều có đấy đây là một bộ tổng thể Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm có thể trao đổi qua Zalo hoặc là mình sẽ để từng cái giá trong comment từng bộ một à, cho các bạn à, lựa chọn theo cái mẫu bánh này. Mình sẽ để giá theo từng mẫu bánh này. Mẫu bánh số 1, số 2, số 3, 4, 5. Đấy, mình sẽ để giá theo à, mình sẽ đánh số theo mẫu bánh và các bạn lựa chọn.